thì bây giờ các bạn sẽ vào cái giao diện đó, giao diện ở đây là giao diện trang chủ của sàn Coin này Đấy, và hiện tại thì chúng ta đang có hỗ trợ ngôn ngữ của tiếng Việt nếu như các bạn nó chưa uh, giỏi tiếng Anh đó, mà các bạn muốn sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt các bạn có thể chọn là một mục ngôn ngữ tiếng Việt ở đây đó, để cho các bạn dễ dàng sử dụng hơn thì bây giờ sẽ tới cái phần nội dung số 2 đó là Sơn sẽ chỉ cho các bạn về cái cách làm sao đó các bạn có thể xác thực được tài khoản trên sàn Coinbase và khi mà các bạn xác thực tài khoản xong rồi á đó xác thực danh tính rồi thì sau này các bạn nạp rút tiền thì nó cũng sẽ dễ dàng đó, an toàn và đơn giản hơn bây giờ chúng ta chọn một cái hình hình người đây này à các bạn nhớ là các bạn sử dụng bằng điện thoại smartphone trên app đó, trên app này trên app điện thoại hoặc là các bạn sử dụng trên máy tính đều được nhé các bạn hãy yên tâm về điều này đó, tuy nhiên rằng sơn hay sử dụng bằng máy tính để giao diện cho dễ cho các bạn đây các bạn sẽ chọn vào phần là nhận dạng Đấy, nhận dạng Ờ, trong cái phần nhận dạng này thì Sơn đã xác minh danh tính trước rồi và Sơn đang trong quá trình uh, để nhận dạng đang quá trình xác thực lại danh tính còn khi mà các bạn mở ra đó thì các bạn sẽ thấy được giống như của Sơn đây phần đầu tiên đó, country and region đây là quốc gia của các bạn mà chọn là Việt Nam sau đó là full name bạn nhập tên của bạn vào ngày tháng năm sinh thì à, đầu tiên đó là năm này sau đó là tới tháng và sau đó cuối cùng là ngày tiếp theo là các bạn nhập vào sơn là cái địa chỉ mà các bạn đang sinh sống à, cuối cùng ở phần là ID type nó sẽ có hai sự lựa chọn một là passport hai là ID card ID card chính là cái chứng minh nhân dân của các bạn đấy thì các bạn ở đây là sơn đang chọn là chứng minh nhân dân sau đó sơn nó đánh cái số chứng minh nhân dân của sơn vào ID card front tức là cái số cái cái chứng minh nhân dân đó mặt trước đó, và đây là chứng minh nhân dân mặt sau các bạn lưu ý giúp sơn á, là khi mà các bạn chụp á thì hãy làm sao đó chụp Ờ, nó sáng một chút và nó không có bị là uh, ánh sáng nó rọi ngược vào thì nó sẽ bị nhòe cái chứng minh nhân dân của bạn đi các bạn hãy nhớ điều này nhá và cuối cùng đó là các bạn hãy làm cho sơn một cái ảnh đấy một cái ảnh này sơn sẽ mở cho các bạn cái mẫu luôn các bạn cầm một cái ảnh đó, chụp rõ khuôn mặt của các bạn đó, và cái đầu tiên đó là bạn viết cái tên là sàn coin mini đây giống như người ta hướng dẫn rồi và tiếp theo là cái ngày tháng năm và cái chứng minh nhân dân của các bạn bạn cầm kèm theo đó sau sau đó là xong rồi bạn đã chọn vào mục xác thực thì các bạn sẽ ra cái giao diện giống như của Sơn ở đây được chưa thì đó là cái bước để các bạn xác thực được tài khoản danh tính hay người ta gọi là KYC đây là KYC ở đây được chưa các bạn đó. bên cạnh đấy thì người ta cũng sẽ yêu cầu các bạn là phải nhập cái ờ, xác thực mã Google Authent cái này để làm gì để giúp cho cái tài khoản của bạn được bảo mật à, giả sử đi ai mà biết mật khẩu tài khoản của bạn nhưng họ vào họ sẽ không rút được nếu như họ không có cái tài khoản là Google Authent này đó, cũng như là tin nhắn xác thực thì các bạn nhớ là chọn hai cái này để bạn nó xác thực là xử đi các bạn chọn là xác thực tài khoản Google đúng không ạ thì lúc này bạn nó quét cái mã này bạn nó tải về cho Sơn là cái Google Authent đây các bạn nó tải là cái Google Authent đó, bạn nó tải cái app này về trên Android hoặc là trên iOS đều có sau đấy thì các bạn sẽ quét cái mã vạch đây là cái mã vạch và tiếp theo khi mà nó hiện ra là một cái số gồm có 6 chữ số thì các bạn đã nhập cái mã nó vào thì đây là cái cách để làm sao đó các bạn bảo mật trên tài khoản của bạn nhé ok này thì đây là đã xong cái bước số 2 và rất là nhiều người bạn sau khi mà xem xong nội dung video phần số 1 mà ngày hôm qua Sơn mới đăng lên đây video trên kênh youtube của Sơn Sơn mới đăng lên Sơn chỉ cho các bạn cách để làm sao đó các bạn có thể nhận được 10 đô la miễn phí từ sàn Coinbini đó đó, thì bây giờ có nhiều các bạn cũng chưa biết cách để nhận như nào và các bạn nói rằng ô thế bây giờ là em là chưa có nhận được đúng không ạ thì sơn nó trả lời cho các bạn đầu tiên là các bạn hãy chọn một phần quỹ hay là còn gọi mục là uh, à, Binance đó, Binance đó là cái quỹ của bạn cái ví của bạn đó, thì các bạn có thể tìm OCB thì đây là cái tài khoản này đây là cái blockmark này bạn có thể deposit tiền vào thì ngày hôm nay là bạn deposit được rồi ngày mai thì bạn sẽ rút được tiền về và hôm nay thì bạn có thể trade giao dịch giả sử hiện tại là OCB đang có hỗ trợ là trade OCB trên đồng USDT và đồng Ether bây giờ Sơn bấm một phần là USDT ở đây đó, thì cái giá nó biến động tới bây giờ ngày đầu tiên giao dịch trên sàn thì đang có giá là 2.7 đô đó và trong thời gian tới có khả năng cao đồng OCB này sẽ lên được những cột mốc như là 5 đô 10 đô 15 ờ, đô 20 đô thậm chí là có nhiều tin đồn rằng đây tin đồn nha sơn không có không có nói rằng là như vậy nhá tin đồn rằng là có thể lên tới cả trăm đô la đấy thì sau này các bạn nó xem lại video các bạn thử kiểm chứng nhé ok và phần cuối cùng ở đây đó là uh, để nhận được tiền OCB trên sàn Coinbase thì trước đây Sơn mới chỉ cho các bạn là cách số 1 đúng không ạ Tuy nhiên rằng cái chương trình này á, thì uh, trên sàn họ đang có tặng thưởng tới 50.000 OCB bạn cứ hình dung mà xem nếu như bây giờ mà một đồng OCB đó, mà nó trị giá là 10 đô la đi thì cái chương trình tặng thưởng này nó phải lên tới 500.000 đô rồi đó, và chúng ta sẽ nhận được khoảng là 50.000 đồng OCB tổng cộng tất cả thì nó sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đó, trong tháng 8 này thì việc đầu tiên đó là các bạn hãy làm cái nhiệm vụ đó, nếu như bây giờ các bạn chưa biết làm nhiệm vụ như nào thì hãy quay lại cái video ngày hôm qua Sơn mới đăng lên nhận 10 OCB miễn phí sàn Coinbee đó, sau đó thì các bạn đã làm nhiệm vụ này thì các bạn sẽ nhận được là 5 OCB miễn phí đấy nếu như bây giờ một OCB á, à, với giá là 10 đô là các bạn đã nhận được 50 đô rồi đúng không ạ đó. còn nếu như bây giờ nó chỉ giá là 2 đô thôi thì các bạn đã nhận được 10 đô rồi rồi cách thứ hai để các bạn có thể nhận được OCB miễn phí đó, thì cái phần này đó là các bạn nó cần phải có một cái số lượng giao dịch OCB trên sàn giả sử nhá bây giờ Sơn nó sẽ uh, lên trên sàn Coinbase và sau đó là Sơn nó sẽ tiến hành Sơn nó đặt mua đặt bán lệnh ở đây đặt mua bán lệnh ở đây đúng không ạ thì lúc này ờ, cái volume giao dịch của Sơn đó, nó đủ cái số lượng đó là 1.000 OCB đó, trở lên thì Sơn sẽ nhận được phần thưởng là 50 OCB Ồ, cái này quá ngon nha bà con 50 OCB mà ví dụ như bây giờ là một OCB là 10 đô la là đã nhận được là 500 đô la thêm rồi đó, rất là tuyệt vời Đấy, nên các bạn nếu như bạn có OCB thì các bạn tranh thủ giao dịch sớm bởi vì cái số lượng dành cho những cái người này nó có hạn thôi nó chỉ có 20.000 OCB trong cái phần hoạt động số 2 đấy nên các bạn nó phải là tranh thủ trong cái nội dung này nhá trong cái video phần số 3 đó, trong video tới tiếp nữa đó thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để các bạn có thể nạp à, tiền à, từ tài khoản khác đó, hoặc là từ tài khoản OCB đó, lên trên sàn Coinbini như thế nào và cũng như là cái cách để các bạn có thể rút được tiền ờ, từ OCB đó, các bạn bán đi và các bạn rút được tiền ờ, ngân hàng Việt Nam đồng của bạn ra làm sao đó không biết rằng các bạn có quan tâm về nội dung dung này không ạ đó, Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn hay là cái cách để các bạn có thể là mua bán đó, ờ, giao dịch uh, OCB trên cái sàn này đó để làm sao đó các bạn có thể đặt những lệnh mua khớp lệnh hoặc là lệnh bán được thì Sơn nghĩ rằng đó là có nhiều người biết cái này nhưng một số anh chị em còn chưa biết thì sơn sẽ làm rất là chi tiết thì hãy đăng ký cái kênh youtube của sơn thì sơn sẽ có những cái nội dung hướng dẫn rất chi tiết tới cho các bạn nhé rồi cái hoạt động số 3 là các bạn có thể nhận được ocb miễn phí này à bây giờ sơn sẽ đọc kỹ nào đó là trong thời gian diễn ra hoạt động đó theo khối lượng mua thì bây giờ là họ sẽ xếp xếp hạng đó, xếp hạng theo những cái người từ số hạng 1 cho tới 600 Ồ cái này cũng dễ ăn nha các bạn biết tại sao không? bởi vì um, OCB nó cũng chỉ là um, hiện tại đang là rất là mới đúng không ạ chưa có nhiều người biết tới nên nếu như bạn đã là một trong những người đầu tiên các bạn đã giao dịch như vậy thì khả năng cao các bạn đã nhận được đúng không có thể là bây giờ các bạn rất là khó để các bạn nhận được là từ vị trí số 1 cho tới vị trí số 3 đi đúng không thì rất là khó để đua nhưng bây giờ Sơn nghĩ rằng từ vị trí số 4 tới vị trí số 50 là khả năng cao này đúng không ạ hạng 4 tới 15 là các bạn đã nhận được 200 OCB rồi và từ 16 tới 50 là các bạn sẽ nhận được 100 OCB các bạn cố gắng là là đạt trong cái phần này này tuy nhiên à, ở đây nó sẽ có một cái yêu cầu nữa Đấy, nên các bạn cần phải làm cái xác thực là như vậy nên nó chắc chắn rằng có nhiều người là không xác thực tài khoản nên nhiều khi họ lại không nhận được nên các bạn xem video này rất là kỹ của Sơn rồi các bạn xác thực tài khoản xong thành công thì các bạn sẽ lại là khả năng thắng cái giải này rất là cao đấy đây này các bạn đọc kỹ này đó cái người chiến thắng là phải là cái người mà đã hoàn thành KYC KYC là gì vừa nãy Sơn chỉ cho các bạn rồi đúng không ạ cái bước số 2 này đó các bạn cần KYC là như vậy đấy đó. và cái người đó là phải có nhận được phần thưởng là một hay ba đồng thời này tức là ở đây họ nói rằng là mình có thể nhận vừa chơi được phần số 1 phần số 2 và phần số 3 luôn tiếp theo đó là cái giải thưởng này sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày thôi rất dễ để trúng luôn thời gian đầu tiên là bây giờ sàn này mới mà đâu có ai biết tới nó đâu Ờ, cái ờ, đồng OCB Blockmark này không ai biết tới nó thì các bạn giao dịch các bạn mua bán là khả năng cao các bạn trúng cái giải này rồi ok rồi thì đó là cái phần hướng dẫn của Sơn và bên cạnh đó ở đây nó sẽ có phần là Telegram cũng như là Twitter của bên sàn coinbini để các bạn có thể nhận cái sự hỗ trợ và giúp đỡ của họ à, và ở đây họ cũng tuyên bố một cái rủi ro đó là mua bán tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đó là một cái hoạt động mang tính chất rủi ro à, và trong video này của Sơn cũng không có khuyến nghị các bạn mua bán giao dịch gì và mọi cái sự quyết định của của các bạn đó các bạn đưa ra đều là do các bạn đó các bạn nó có cái sự cân nhắc của mình nên ngày hôm nay video của Sơn Sơn chỉ dừng lại ở một cái một cái quan điểm đó là Sơn hướng dẫn cho các bạn nhận được OCB miễn phí trên sàn Coinbase nếu như các bạn cảm thấy rằng đây là một dự án tốt để đầu tư các bạn có thể là mua vào đó thì tùy vào cái sự lựa chọn của bạn nhé và trong cái video phần tiếp theo Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để các bạn có thể là nạp hoặc là rút cái đồng OCB này Ờ, lên trên sàn Coinbase để các bạn có thể mua bán giao dịch ở đây và cũng như là các bạn sẽ rút được tiền về Việt Nam đồng ra làm sao đó bởi vì góc độ sơn thì sơn cũng có đầu tư một chút xíu vào cái cái đồng OCB này bởi vì sơn nghĩ rằng nó có tiềm năng uh, khả năng nó sẽ tăng giá lên và mình sẽ có lãi uh, góc độ là mình là nhà đầu tư thôi còn góc độ là video này sơn đang hướng dẫn cho các bạn là cách để nhận miễn phí nhé rồi uh, nếu như các bạn thấy nội dung này hữu ích thì hãy ủng hộ sơn bằng nút like và share cái nội dung video này tới cho nhiều những người khác họ đang quan tâm và cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video bài giảng tiếp theo bye bye